thì để khắc phục cái vấn đề đó tôi cũng sẽ tặng kèm thêm các bạn một cặp pin này pin theo bếp về này để các bạn sử dụng khi cúp điện <coughs> các bạn có thể sử dụng à, bỏ pin này nè trực tiếp vào bên hộp pin này và mình cũng sẽ cắm nguồn 3V này khi cúp điện thì các bạn sẽ có pin để sử dụng không phải lo ngại vấn đề về điện và pin nữa bếp thì nó đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm ngọn lửa lại nhiệt độ của bếp pin trái của tôi đây 260 270 nè còn bếp bên phải 250 tùy theo vị trí mà nó sẽ có nhiệt độ khác nhau ừ. thì đối với dòng bếp này á ở que cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi bếp nó sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà nấu hay rang được những món mà có nhiệt độ cao á nó sẽ thường xuyên tắt lửa cho dù ở trên bếp này nó cũng có cái công tắc rang ở đây cái chế độ rang nút 3 giây này á thì nó cũng chỉ tăng nhiệt độ ở que cảm biến đó lên là 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà nấu hoặc là rang những món mà có nhiệt độ cao á, sẽ thường xuyên tắt lửa thì shop chúng tôi có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho chúng ta có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao á, được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa thì đối với dòng bếp này nếu mà các bạn muốn gắn thì có thể liên hệ đến shop thì khi gắn thì shop sẽ gắn trực tiếp tích hợp vào cái nút 3 dây này các bạn sử dụng cũng giống như cái nút 3 dây này các bạn cũng sẽ đè giữ để nó sáng đèn lên thì nhiệt độ ở que cảm biến nó sẽ được ờ, tăng lên các bạn không phải ờ, lo ngại vấn đề về ờ, tắt lửa nữa khi các bạn không sử dụng thì các bạn có thể không sử dụng cái tính năng đang đó thì các bạn nhấn vào nút này để tắt đi